đến với Hello Karen Yes và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của tôi một nút like, share và một nút subscribe và anh em đừng quên lên vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của tôi luôn nha anh em ơi và ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với một video uh, gọi là Free Fire Fire đây anh em ơi và hôm nay á, như các bạn có thể thấy là mình với lại Simi đang mặc một cái bộ đồ màu đỏ đúng không nào mọi người và thử thử thách của chúng ta ngày hôm nay Ủa, Sim làm gì Sim? <laughs> Nhảy Ok mọi người Và thử thách ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Karen và Simmy sẽ thử thách mặc đồ đôi nha mọi người Thật ra là đây không phải là một bộ đồ đôi hoàn toàn đâu Nhưng mà bởi vì là nó có chung một màu đỏ Cho nên đó là bọn mình đã quyết định là hôm nay sẽ mặc uh, chung một cái màu này Để có thể chơi Free Fire cùng nhau Và nếu mà các bạn muốn là tụi mình uh, mặc uh, thêm đồ đôi màu gì nữa Thì các bạn đừng quên để lại bình bên dưới nha Có thể là màu xanh nè, màu cam hay là màu hồng, màu xám gì đó cũng được Nhưng mà cái nói cho Sim nghe nè Hôm nay uh, tuy là chúng chúng ta mặc đồ đôi thiệt nhưng mà chúng ta sẽ chơi solo đó chị em ơi chứ cày không phải là chơi đảo sinh tồn đâu ông nghĩ tôi sao ông chắc ple ple nè nè nè ôi kinh nhở wow bạn thì kinh rồi nhá ừ bạn thì kinh à, rồi nói tôi nói đùa thôi tôi nói đùa thôi thế chứ anh em bây giờ chứ bây giờ là simi lên trình lắm rồi simi bây giờ là cân 4, cân 5 luôn mọi người sợ gì ơi đúng rồi giờ ông vô cái tôi bắn cái ông chết luôn á rồi ok các bạn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau solo với simi nha ok bây giờ thì bắt đầu tới nào let's go ok Ok tất cả mọi người thì bây giờ chúng ta đã vô đến trận Free Fire rồi đây mọi người ơi màu tiên chơi lục nha chơi lục nha ok Ui Sim bây giờ là cũng chơi lục các thứ à kinh nhờ Đúng rồi mình phải gọi là bắt kịp xu hướng ấy oh, right. à ok ok ok mọi người ơi bây giờ là sim là bây giờ trận đầu tiên vô là muốn mình chơi lục nha chứ bình thường á là mới vô là sim sẽ cầm mb 5 sim nã mình đó mọi người đúng rồi nhưng mà giờ tôi phải thay đổi các bạn à Ủa Sim ơi, tính ra là cài với Sim nay là thử thách mặc đồ đôi mà thể thao tụi mình lại tương tàn như thế này vậy. À, anh em đặt thử thách khó quá anh em, thiệt tình luôn á. Mặc đồ đôi và ngồi đi đánh lộn nhau. Trời ơi, trời. Sim đâu rồi? Sao? Sim đâu À tôi đang, tôi đang chạy qua nhà ông nè à. Ủa gì bạn bạn ra trước mặt bạn chơi bạn chạy vòng vòng là sao Ủa mình cứ chạy vòng vòng đó bạn Mình đi kiếm mình đây đấy mình Giờ giờ mình mới đi kiếm bạn nè Giờ bởi vậy anh em à, thấy không đèn bà đèn bà thật là lòng vòng thấy không bây giờ khi à, à, à, Đầu đầu đầu Ây da Ây da sim ngồi hả sim sim chơi ngồi hả sim à, em giữ thôi cái này thôi. cái này là bắt chước camu chắc luôn rồi đúng không thì <laughs> bắt chước camu đi Người bạn mà nói gì kỳ vậy em biết đâu cái cái ca mui cũng cũng chơi ngồi mà thôi đó là em siêu ngồi siêu chỉ muốn thử thôi à thế à dạ, dạ, dạ. thử rồi à ok mọi người trời cái này simi hôm nay bị đặt chân ngồi rồi nữa anh em thiệt tình luôn á rồi ok bé mưa đi thôi bé mưa chúng ta sẽ đánh cây rau bẹp dí thôi Let's go ok ok Ok Ủa, mẹ đánh được hả? Bây giờ tôi sẽ trả thù ông Tại hôm nay tôi mặc đồ đẹp tôi nhất định tôi phải gì gọi là giết được không à. Sợ quá à Sợ quá thì mày ơi cây sợ quá à sợ chứ Tôi mạnh lắm á nha Ôi rồi bơm keo bà kinh nhờ Bạn kinh quá nhờ <laughs> Rùng quá anh em ơi Bây giờ Simi lên trình lắm rồi Ây à, da, trời ơi À, ây da <laughs> tôi làm cái gì cơ Tôi nghĩ là tôi không nên chơi uh, sờ cưng nữa mọi người à làm gì cơ rồi rồi ok xin cứ đó chọc quê ca đi ok ok tôi nghĩ là bây giờ tôi không nên chơi gọi là shotgun nữa em ơi tại vì Simi là người chơi hệ sấy các bạn hiểu không mà mình sấy nhiều khi mình sấy không lại sim đâu cho nên nhưng mà mình bây giờ là mình chơi mà lại chơi theo phong cách gọi là tập headshot nữa mọi người nên là nhiều khi cũng khó cho mình nữa cho nên là bây giờ sim à okay. sim sấy đúng không cay sấy với sim cho sim coi nè ok cay <laughs> được bạn nhục quá mọi người thà luôn đó pha pha nó nhục quá à cây dân cũng tương đối cái đấy cái đấy cái quá nhà chim đang qua nhà cái nè cái qua nhà chim không rồi à! nhanh đấy nhanh chứ ấy các bạn thấy không bây giờ kỹ năng sim đặt bơm keo cái thứ nhanh không múa múa à, ôi, ôi, ôi, hồi máu đã thôi không chơi Sim đã đặt được bơ Sim đã đặt được keo tròn đó đúng không Sim đã đặt được keo tròn đó nên Kai vẫn có quyền bắn mà đúng không <laughs> À ok Ông muốn chơi vậy luôn chơi vậy luôn Chơi vậy là chơi sao Chơi vậy chơi vậy đó Chơi vậy là chơi sao Ôi người ta chơi người ta thắng rồi Ờ ghi ký cái còi nữa bạn <laughs> <laughs> ok ok bạn thôi sim ơi bạn. thôi thực ra là nãy giờ cây biết là sim nhường cây thôi đúng không cây biết mà thôi sim đừng nhường cây nữa trời ơi cây chơi gà lắm Trời ông nói sao tôi muốn gọi đấm cho bạn ghê mọi người Đừng nhường cây nữa mà, trời ơi Im đi, tôi sẽ <laughs> bảo ông chết luôn à. Đâu rồi, đâu rồi Dám khinh thường người khác à, tôi cho biết thế nào là lễ độ Trong cuộc sống này, đừng bao giờ Khinh lừa người khác nó chơi trò đấy về Trò đấy là trò gì trời Trò đấy là trò gì đâu lụm gì núp lùm gì trời sim mới đang núp á cai đang đứng đứng trực diện với sim nhưng mà sim thảo con keo đó sim kinh quá nhở sim bị kinh quá nhở kinh ê bạn kinh quá nhở ôi ơi à. <laughs> Ê Sim Cái nói Sim nghe là cái này là mình đang solo công bằng nha Nên xin xin đừng có giận ca nha nha Trời bây giờ mình nói thiệt với mọi người luôn đó là Phụ nữ có cái trò hay lắm mọi người Ví dụ như giờ bạn bắn thắng người yêu của bạn đúng không? Người yêu của bạn sẽ kiểu Giận luôn không chay nữa What? What the hell man? Mẹ tôi là cô gái thật chưa? Tôi có quyền vậy Ủa từ đâu vậy? Từ đâu mà tự nhiên giờ đó, phụ nữ được sinh ra cái đặc quyền là phải hắn rồi rồi Sim nói vậy cay sẽ cái chế thầu đấy xin vui Ui. nhưng mà tất nhiên là không phải là thua trong trận đấu ngày hôm nay rồi ok Chi mà Chi mà chú đây đi Cái đứng chặn Ủa đây chơi cao rộng xanh hả ghê hả Múa Múa mua cái này cái này sao đâu chứ cái này sao lưng cái này sao lưng gì luôn cái này à, mấy bạn thấy pha đó mấy bạn mình đi sau lưng siêu luôn á mọi người hai được hai được sự luôn á đem ok bây giờ á cai sẽ gọi là bỏ cái giáp ra ok coi như là cai đã gọi là vì sim lắm ở đó cai bỏ cái giáp ba ra luôn nha ok rồi đó giờ tôi mặc giáp luôn tay ủa dạ ờ ủa dạ ủa tự nhiên có tiền sao chưa mua giáp giờ đó hừa cai lát đào mày bắn tôi hả ui giời dạ Sim ơi Sim Ở lại Ở Ôi lại à, hết máu hết máu rồi hết máu hết máu rồi Ây da da Hết máu à? máu rồi Hết, hết máu, à? máu à? Rồi. Sim hết máu à? Được quá nhỏ này thế thì mình cũng hỏi máu luôn các bạn ơi Trời Ây dô Ây dô Ây dô Ây dô Ây dô Ây dô bro Where are you bro Sim rồi Sim ơi Sim ơi sim ở lại Nguy hiểm lắm mày Nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá Sim đâu ta Sim ơi <laughs> Không biết tôi làm cái gì Núp sau bao keo hả Đúng rồi á Hay là giờ định đi ờ, À vẫn đây à cài trình cài là cây trình lục với sim luôn zombie đứng yên mà mình không bắt được trời ơi mình thấy là mình đang thắng 4 trận mọi người mình đang mình thấy là mình đang thắng 4 trận anh em hiểu không tại vì tôi tưởng là tỷ số có vẻ như là kiểu tôi thì tôi thấy tôi nắm chắc phần thắng rồi các bạn nên là mình mới cầm cái cây lục ra để mình test hết headshot đó mọi người nhưng mà không được trời ơi đừng quay về xe sự người khác nhất là tôi được chưa dạ biết rồi <laughs> Không được để một con gấu tuyết phẫn nộ nha À, vậy thì chắc là Sim chưa bao giờ thấy một con sóc nó gọi là phẫn nộ đúng không? Được rồi À không có tin đâu hả Con sóc phẫn nộ sao bằng con gấu được Tôi thì đẹp đẹp đẹp không Hãy xem tôi đây Được bạn Sức mạnh là Sức mạnh là Gáy với tôi hả Bạn gáy <laughs> Sim gáy với cai hả à, ờ, tức ghê trời tức ghê chụp với má ơi tức ghê ok bạn ơi trận này mình sẽ cầm uh, a đúp nha các bạn trận này mình sẽ cầm a đúp phiên bản street fighter nha mọi người này trận này cay chơi chúng nhắm à hả ghê không à siêu đang làm gì vậy đang chơi game mà siêu dám ăn siêu khinh thường cay đúng không cay biết mà siêu khinh thường cay nó chém voi bảo ông bảo tôi khinh thường ổng làm mọi người what the Tôi chết thôi mà Chắc chắn là chuyên với đường cai rồi Trời ơi Ờ đúng rồi đó đúng rồi đó Que vô Bên này bên ờ, góc bên ờ, bên gì ta ờ, bên bên bên bên bên, bên, bên trái Đấy <laughs> ok À đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Thấy mục tiêu rồi nha Không thấy là em làm gì tôi Headshot Wow Ghê hả? Ghê hả? À! Hồi nãy giờ mới được phá headshot em Ôi anh em ơi Trời Anh em hãy coi lại cái đoạn đó cho mọi người Phá headshot hơi bị rỉnh Một nhát luôn á mọi người Một nhát nè các bạn nhìn nè Một nhát lên trời là đi luôn Thề Ok ok bạn nhất rồi Nhất bạn rồi Cai mà trời ơi cay bà okay. Hồi nãy giờ là do cay không thích headshot thôi Chứ mà cay mà thích headshot đó là sim chết chắc Ồ vậy hả Ok ok Đúng vậy Ok <laughs> Ok Where are you now? I'm here Uh, I don't see you uh, I don't see you Simmy ơi uh, Chạy yeah. ngược lại hướng đây đi Chạy ngược lại hướng đó đi Headshot á <laughs> Siêu nghĩ sao siêu đứng trên đó thì xem à ôi thề luôn anh em bảy trận nhưng mà hai trận cuối mình làm được hai pha headshot đẹp mắt thật sự luôn ấy thề tôi chả hiểu tại sao simi lại quyết định là đứng ở trên đó nè mọi người mình chỉ cần cắm cái nhắm ra bụp một phát ngay đầu chết ấy ok mọi người ơi thì ngày hôm nay karen và simi đã gọi là mặc đồ đôi nhưng mà mặc đồ đôi để chơi tự chiến với nhau đấy ờ, thường là người ta mặc đồ đôi là để người